Thanh xuân như một cơn mưa rào Dẫu biết rằng có thể bị cảm vì mưa Nhưng người ta vẫn muốn một lần nữa Được đắm mình trong cơn mưa ấy rồi cầm tay dắt lối về kỷ niệm đầu ở thì xa đã quá lâu thời dòng trời đi muôn nơi tim bao khát khao đầy vơi buồn rồi vui như mưa ngâu tan trong gió ai chờ đâu giờ thấy nhau môi ta cười mà lòng thoáng có chút buồn ừ thì thôi mình nhìn nhau chút nữa thôi trôi đi xa trôi đi xa trôi hết giấc chợt lòng nhớ với thương dấu yêu lần đầu lần đầu biết yêu muộn sâu tình đầu thấy bóng dáng ai nhìn quen người ngày xưa tôi thương yêu tôi nhung nhớ đến ngẩn ngơ ngày chỉ mong khi tan trường rồi cầm tay dắt lối về kỷ niệm đầu chút buồn ừ thì thôi mình nhìn nhau chút nữa thôi trôi đi xa yêu muôn sâu tình đầu ngập nắng rồi đắng những môi cười tôi biết là